rông nhẹ nhẹ bước qua xuân hôm nay đã về mai đào khoe sắc đón chờ mùa yêu này đã về đây xuân đang đến bên em tình ta trao sẽ ấm nồng ta hân hoan khúc ca đón mừng chào một mùa xuân mới tình ta cho sẽ ấm nồng ta hân hoan khúc ca đón mừng chào một mùa xuân mới đón xuân, đón xuân bên ai cùng nghe khúc nhạc mừng năm mới đến trái tim nhộn nhịp nói lời yêu thương trôi 한다는